chào các bác nhá phụ kiện uh, shop bán phụ kiện đồ chơi nhá phụ kiện PCP gửi nơi chào toàn thể mọi người à, trong chương trình quảng cáo sản phẩm YouTube hôm nay xin giới thiệu với lại anh em đó là cái mẫu bơm máy cao áp bơm máy cao áp nhập khẩu hàng giá rẻ anh em vẫn gọi nó là bơm hiệu con hổ nhá hiệu con hổ có nghĩa là trên thân này này nó có phun hình con hổ thì anh em hay quen gọi là hiệu con hổ nhưng mà thực ra cái đấy là do do thương lái của Việt Nam mình đặt hàng và phun nó lên đấy đợt này thì sẽ không có hình con hổ mà bơm đợt này là sẽ là bơm màu cam đơn màu cam nhé nói chung là cái này những cái chi tiết rất là nhỏ tùy từng đợt hàng mỗi đợt hàng có một khác nhưng cái đợt này thì là dây điện là dây điện liền này không phải dây điện rời nữa có nghĩa là dây điện liền mà dính vào máy luôn còn bình thường kia là sẽ là dây điện rời cắm vào cắm cắm vào cái lỗ bên sườn này cái lỗ sườn này cái đợt này là lô này là lô hàng dây điện rời nhá dây điện rời thì nói chung anh em nắm được rằng đây nó là cái bơm cao áp dạng máy hàng nhập khẩu giá rẻ các bác nhé giá rẻ giá hơn 3 triệu giá hơn 3 triệu thế còn cái bơm mà bơm Johnson thì nó sẽ đắt hơn giá nó hơn 4 triệu thì ưu điểm của cái dòng bơm này là bơm rất là khỏe bơm khỏe cực kỳ luôn và đặc biệt nữa là nó có phụ kiện dễ thay thế cho các bác nhé rất là dễ mua dễ thay thế từ cả củ hơi này từ củ hơi này hoặc là củ đầu bò ở trên hoặc là cả bộ đầu bò này luôn các bác cũng sẽ mua được thế còn về phần phần cơ chạy quay ấy, thì nó là cuộn dây đồng có vấn đề gì thì anh em sẽ sẽ ra bên điện cơ là sẽ sửa chữa được còn về phần máy phần hơi là rất là dễ mua đây điển hình như bộ hơi này này bộ hơi này hơi này à, bít tông này bít tông xét măng nha bít tông xét măng à, tì nén à, với tổng xem mặt tì nén nhé rồi thế rồi cái gói phụ kiện đi theo nhé gói phụ kiện đi theo với máy mỗi một cái máy có một gói phụ kiện này thì cũng mua lẻ được các bác nhé cũng mua lẻ thêm được Đấy, các bác lưu ý nó rất là dễ mua có phụ kiện để thay thế nguyên củ hơi đây đây nguyên ờ, cái củ hơi cả củ đầu bò mình gọi là cái củ hơi của đầu bò tay biên đây nha về chỉ việc thả vào là ok đấy thế còn đối với bơm dương xin thì nó sẽ khó khăn hơn trong cái việc mua sắm phụ kiện còn bơm này thì mua sắm phụ kiện rất là dễ mà bơm rất là khỏe nó chỉ có cái là nổ hơi to tiếng ồn hơi nhiều một chút nhé. đấy đấy là cái bơm máy cao áp nhập khẩu giới thiệu với các bác hàng chuẩn rất là ok số lượng hàng thì có rất là nhiều đây là bỏ một cái ra làm mẫu cho các bác xem thôi còn các bác hàng có bao nhiêu cũng được bao nhiêu cũng có nhé số lượng hàng rất là nhiều hàng ship COD đi toàn quốc ship qua đơn vị Viettel hoặc đơn vị bưu điện các bác nhận hàng bóc hàng ra xem và kiểm tra xong mới thanh toán tiền cho người giao hàng thì nguyên à, cái bơm này đây là cái bơm nhé đây bơm như này này Đấy. phụ kiện đi theo phụ kiện đi theo của bơm này để các bác nắm được luôn à, một cái máy máy hút nước để làm mát nhé máy hút nước làm mát các bác nhé đối với máy hút nước làm mát này thì nếu mà các bác có hỏng ấy thì cũng rất là dễ thay thế nó là cái máy đó là cái máy mà hút nước ở trong uh, uh, bể cá ấy, nhé trong bể cá cảnh ấy đấy chính là nó đấy rất là dễ mua thôi máy làm mát này à, hai dây tiêu này hai dây tiêu này à, một gói phụ kiện đi theo này nhá gói phụ kiện đi theo này dòng phốt sim đầu bơm đầu van nhá đây à, giấy Catano này và thông số sản phẩm này 40 MPa là cái mức nén của nó là 400 kg ấy, các bác nhé à, ờ, dây bơm dây bơm đây các bác lưu ý dây bơm đi theo cái bơm máy nhập khẩu rẻ tiền này thì sẽ là dây bơm giống như thế này gọi là dây bơm không có lọc ẩm không lọc ẩm còn trường hợp nào các bác muốn dùng lọc ẩm to hơn như thế này có lọc ẩm và lọc ẩm to này thì các bác phải mua thêm phải mua thêm nhé đấy nói rõ ràng với các bác là dây bơm không có đọc ẩm nhé còn các bác muốn mua đọc ẩm to thì mua thêm còn bơm trong xin thì sẽ có đọc ẩm to cho các bác thế đây là phụ kiện đi theo chiếc bơm máy để các bác nắm được nhá bơm máy này phụ kiện đi theo đấy như vậy là giá sẽ là hơn 3 triệu bao ship đến tận nhà cho các bác nhận hàng kiểm tra và thanh toán tiền thì bây giờ cái bơm này đóng trong một cái hộp giấy như thế này nhá các bác nhá thì tổng khối lượng của nó sẽ là 17 cân 17 cân thì cái tiền cước phí gửi đi cho các bác là cũng rất là cao thì đâm ra là các bác thông cảm anh em thay đổi trước với nhau ấy là các bác mua bơ máy thì các bác vui lòng mua một cái thẻ điện thoại 100 nghìn để đặt cọc trước cho shop đấy nhá thì khi mà nhận hàng thì các bác thanh toán tiền sẽ trừ đi 100 cái 100 nghìn đặt cọc đấy là các bác phụ thêm cho shop vào cái tiền cước phí gửi trong những cái trường hợp mà giao hàng không thành công có nghĩa là các bác từ chối nhận hàng đấy đấy đấy các bác lưu như vậy nhá thế còn những mặt hàng khác nó nhẹ nó đơn giản hơn ít tiền cước thì không phải đặt cọc cái này thì cước rất là cao tiền cước là tới cả 200 nghìn cơ shop thì lấy trước cọc 100 nghìn thôi các bác lưu ý kỹ nhá cọc 100 sau sẽ trừ tiền lại cho các bác hàng ship COD đi toàn quốc nhận hàng kiểm tra hàng thanh toán tiền đấy mọi thông tin và cái bơm máy này phụ kiện đầy đủ các bác muốn mua thêm cái gì thì có cái đấy nhá à, mọi chi tiết thì các bác vui lòng liên hệ trực tiếp với lại các số điện thoại ở bên phía dưới màn hình nhé các bác liên hệ trực tiếp các số điện thoại bên dưới màn hình rồi xin cảm ơn các bác nhé chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong clip sau nhé